chào mừng à, mọi người quay lại kênh của mình nhé hôm nay thì mình à, làm video về con gram 4 Y mới ra mắt con gram 4 thường nó ra mắt một thời gian con Y mới ra mắt khoảng tuần nay trước khi vào video thì xin mọi người à, cho mình một like một cái chia sẻ video một cái đăng ký nhé mình có động lực mình làm những video tiếp theo nói về cái con uh, đam 4 này thì nói chung là không riêng gì con đam 4 mà về công nghệ thì để nông nó luôn đi trước không biết mọi người thấy thế nào chứ mình thấy thì nó luôn dẫn đầu đấy kể cả về âm thanh chứ còn cái uh, độ bền hay không bền thì nó phải thời gian mới trả lời được còn về cái, cái chữ chữ uh, ngoại hình ấy, thì là mỗi mỗi người mỗi anh em có một cái quan điểm riêng người thì thích thì cũng như này người thích con cái khác ở cụ thể con 154 này thì nó vẫn dùng cái phần mềm để đọc nhạc của nó là phần mềm engine mà cái con này thì mình nhìn qua là mình thấy nó bốn kênh rồi ạ ngoài cái engine này thì theo hãng thì mình có thể soạn nhạc trước ở Recobook và mình cắm vào nó vẫn vẫn vẫn nhận bình thường nó có bốn cái, cổng à, USB và một khe cắm thẻ nhớ SD màn hình của nó là màn hình OLED HD 10 inch cảm ứng đa điểm nhé cái này thì à, vừa rồi Pioneer cũng vừa mới ra con RX3 cũng có cái màn hình 10 inch như này con đèn đông thì nó cũng ra tương đối lâu rồi từ con, con Bram 4 thường nó đã có màn hình 10 inch nó cái đầu ra tức là đầu ao của nó thì theo hãng là là XLR Zone tức là nó có khả năng ờ, phát nhạc từng phòng riêng biệt được cái con này thì mình thấy ờ, hãng nó đưa ra cái giá tại Việt Nam nó bán đắt hơn cái con ờ, bản màu đen đấy là 900 nghìn tức là nó 46 triệu 900 ở cái thời điểm cuối năm 21 82 này thấp hơn 900 so với cả cái bản màu đen cái màn hình nó gập lên gập xuống trông như một cái iPad trông đẹp nhìn sơ qua mình đã thấy là một hệ thống 4 kênh mỗi bên là có 8 vét cao su khung của nó thì theo hãng là một kim loại chắc chắn này chịu được với thời tiết khắc nghiệt các tình huống mà khi đi dây chơi sung quá này nọ thì hãng nó, nó nó như thế còn trải nghiệm như nào thì hôm nào anh em thử xem thử mua về xong rồi trải nghiệm xem tình huống đi dây như nào có một cái hay là theo hãng nó đưa ra là mình kết nối với cái phần cái điều khiển ánh sáng ấy, video dành cho event và đồ DJ mình điều khiển được cái này cũng chưa được trải nghiệm nhưng mà theo hãng đưa ra nó thì nó ở phân khúc uh, dạng như là lấy ba hai con này chắc là cạnh tranh nhau nhưng cái giá thì đưa ra thì thì thấp hơn lấy ba thì trên 50 triệu con này dưới 50 triệu còn về về thị, thị phần thị hiếu thì thế giới người ta cũng dùng đến ông nhiều Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu đầu, đầu chuộng bởi vì cái công nghệ của nó mình thấy ví dụ như cái con năm à, bốn này nó ra công nghệ rất lâu rồi từ bây giờ đấy thành đời X3 nó mới ra nhưng Pioneer nó lại có điểm mạnh điểm mạnh nó là thương hiệu và cái sự à, mà tất cả anh em à, ở trong nghề đều gọi là truyền tay nhau là nó tốt hay nó không tốt gì đấy thì mọi người hay dùng nó nhiều còn bản thân mình thấy thì mỗi con có cái hay riêng thì con đèn đông này ví dụ cùng một cái công nghệ một cái trải nghiệm như thế nhưng mà con đèn đông này giá tốt hơn nhiều mà nó lại ra trước tất nhiên Pioneer nó là hàng hàng đại chúng là ai cũng thích mình ờ, nói qua qua thôi nếu mà trải nghiệm thì các bạn nên ờ, đến những cái ờ, đến hãng mình có thể chưa cần mua mình có thể trải nghiệm rồi có điều kiện thì mua một cái về để, để dùng khách hàng của mình cũng có nhiều anh em người ta không thích Pioneer là lại mua đến đông nhưng mà cũng có nhiều người thích Pioneer bản thân mình bán hàng thì mình thấy là là, là đến đông thì công nghệ nó ra trước nó toàn nó toàn chạy trước nó cứ ra sản phẩm ừ. một, một thời gian là Pioneer mới ra nhưng mà Pioneer thì được cái thì nó cứ làm nó làm thị trường rất là tốt các club ba lớn nhỏ thì người ta hay dùng Pioneer và anh em cũng hay tin dùng còn mỗi cái có cái điểm mạnh riêng không thể nói là cái này hơn cái kia cái kia hơn cái này được đấy mình à, xin kết thúc video ở đây thôi ngắn ngắn này thôi mọi người cho một cái ờ, đăng ký một cái like và một chia sẻ video nhé mình có động lực làm những video tiếp theo Thank you.